số dòng bếp ga bên cửa hàng của chúng tôi với rất là nhiều mẫu mã và giá cả phù hợp đây cho các bạn có thể lựa chọn thì đầu tiên ở bếp số 1 này nó có giá là 1,6 triệu hiệu bếp là Paloma bếp có model là IC330B đây là dòng bếp ờ, nút xoay đây bếp mặt men chống xước và chống chày giá 1,6 triệu à. bếp số 1 bếp số 2 giá 1,9 triệu hiệu lực là Paloma model là IC330SB bếp này sẽ được lắp đặt công tắc rang chiên thoải mái không lo tắt lửa chỉ độc chỉ duy nhất bên cửa hàng chúng tôi đã phân phối cái dòng công tắc này thôi chúc các bạn có thể rang chiên thoải mái không lo lửa tắt lửa đây tiếp theo là bếp số 3 giá 2 triệu hiệu là Rinnai model bếp là KG560L bếp này cũng được lắp đặt công tắc rang chiên thoải mái cho các bạn đây bếp số 4 giá 1,7 triệu hiệu bếp là Rinnai model là VH56BL bếp số 6 ờ, giá 1,6 triệu thì bếp là Rinnai model là KGE 31NSBL đây là bếp mặt trắng men chống xước và chống chày nè bếp số 7 giá 2,9 triệu hiệu bếp là Paloma model là ICS37K bếp này cũng được lắp đặt công tắc rang chiên thoải mái cho các bạn để các bạn có thể ờ, sử dụng rang chiên thoải mái luôn mà không lo vấn đề lửa sẽ bị tắt bếp số 8 giá 1,7 triệu hiệu bếp là Paloma model bếp là IC800F đây Bếp số 9 giá 2,6 triệu, hiệu bếp là Paloma, model là ICN86B. Bếp số 10 giá 4,7 triệu, hiệu bếp là Paloma, model là IC360WA. Thì bếp số 10 giá 4,7 triệu này. Đây là một cái dòng bếp full chức năng đây. Mặt trắng men, chống xước và chống chày, nó có tích hợp full chức năng đây. Đây là chức năng nấu nước sôi nè, nấu cơm và nấu cháo. Rang xào nè, chọn nhiệt độ chiên và hẹn hẹn giờ cả ba bếp Bếp số 12 giá 2,2 triệu, hiệu bếp là Paloma, model là IC800B. Bếp số 13 giá 2,2 triệu, hiệu bếp là Rinnai, model là KG661C. Bếp số 14 giá 2,4 triệu, hiệu bếp là Paloma, model bếp là BA39B đây. Đây là những cái dòng bếp nút nhấn nè. Còn bên đây là bếp nút xoay. Rất là nhiều mẫu mã và cũng rất là nhiều giá cả cho các bạn có thể ờ, tham khảo và lựa chọn đây thì các bạn chỉ việc uh, liên hệ với cửa hàng chúng tôi á, và uh, yêu cầu cái mã số này đây sẽ có nhân viên bên cửa hàng gửi hình chi tiết và tư vấn cho các bạn <coughs> bếp số 15 giá 8 triệu đây là bếp của Rinnai model bếp là RTS61AWG10R đây là một cái dòng bếp kính đây là mặt kính cường lực chịu nhiệt rất là tốt dòng bếp này sẽ có phụ kiện đi kèm tất cả đều là full inox và bếp này cũng là full chức năng đây đây full chức năng hẹn giờ nè nấu cơm nấu cháo nè rang xào nấu nước sôi hâm uh, thực phẩm ờ, thức ăn nguội nè chọn nhiệt độ chiên và nướng tự động nướng theo loại thực phẩm đây là cái dòng bếp mà các bạn lưu ý là chúng ta phải đặt nồi lên bếp thì lửa nó mới cháy được tiếp theo là bếp số 16 giá 4 triệu đây cũng là bếp của Rinnai nè model bếp là S650 VGAS đây cũng là một cái dòng bếp kính cường lực full inox và full chức năng đây full chức năng nè các bạn thấy đây nó full chức năng nè và phun nóc bếp số 17 giá 4 triệu đây là một cái dòng bếp của Haman đây phun chức năng mặt kính cường lực và phun chức năng đây hẹn giờ có hai bếp nấu nè chọn về chỗ chiên nè nấu nước sôi và hâm nè hâm thức ăn nguội nè rang xào nấu cơm nấu cháo và nướng tự động thì ờ, con bếp này á, nó cũng là một cái dòng bếp mà các bạn lưu ý á, là chúng ta phải đặt nồi lên thì lửa mới cháy được Tiếp theo là bếp số 18 giá 4,8 triệu Thì bếp là Rinnai Bếp mặt kính cường lực full inox và cũng full chức năng Model bếp là RTES66VCTSB Đây bếp full chức năng nè Rang xào nấu nước sôi và không thức ăn nguội nè Chọn nhiệt độ chiên Hẹn giờ ờ, bếp nấu bên phải nè Nấu cơm nấu cháo và hẹn giờ bếp nướng đây Bếp full chức năng Số 18 giá 4,8 triệu Bếp số 19 giá 8 triệu Đây là một cái bếp hiệu ờ, Tokyo Ga thì Tokyo ga nữa nó chỉ là cái nhà phân phối ga thôi nó không phải là nhà phân phối bếp ga đâu nó sẽ là những con bếp của những nhãn hàng như là Rinnai hoặc là Paloma để mà mang về tặng hoặc là bán cho khách hàng thì đây là một cái con dòng bếp của Rinnai đây bếp này cũng là thiết kế mặt kính cường lực full inox và full chức năng có giá là 8 triệu nè đây bếp full chức năng đây thì ờ, con bếp này á, nó cũng là một cái dòng bếp mà các bạn phải đặt ngồi lên thì lửa mới cháy được đây bếp số 19 giá 8 triệu bếp số 20 giá 4,8 triệu thì bếp là Rinnai bếp có model ở đây là S660 VGAS đây là mặt kính cường lực đó nè đây kính cường lực nhìn rất đẹp và sang trọng đây nó chịu nhiệt rất là tốt tất cả phụ kiện đi kèm đều là full inox và bếp nó cũng full chức năng nè thì những cái dòng bếp của ờ, thị trường nội địa Nhật á thì ờ, đa phần nó sẽ được thiết kế có lò nướng đây rất là tiện lợi cho các bạn sử dụng cũng như là vệ sinh đây thì những con bếp này khi mà các bạn mua bên cửa hàng chúng tôi á, các bạn sẽ được tặng kèm ở đây là một cái gói quà tặng đó sẽ bao gồm là một cái bộ pin sạc để giúp các bạn có thể sử dụng bếp nó dễ dàng và tiện lợi hơn <clears throat> tiếp theo ở đây là bếp số 21 đây là một cái dòng bếp từ giá 3,5 triệu nếu mà những cái bạn có nhu cầu muốn nấu ăn nhanh á, thì chúng ta có thể tham khảo và sử dụng những cái dòng bếp từ này thì những cái dòng bếp từ này á, nó chỉ thích hợp nấu những món nước thôi như là nấu canh hoặc là nấu lẩu á, thì rất là nhanh nhưng mà nếu các bạn chế biến những món ờ, rang chiên xào á, thì nó sẽ không có ngon được bằng bếp ga đâu đây bếp số 21 giá 3,5 triệu hiệu Toshiba tiếp theo ở trên bếp số 22 đây là một cái dòng bếp ga âm của Haman hiệu Haman bếp này có giá 8 triệu đây là hàng trưng bày đây hàng trưng bày là cái hàng còn mới 100% chưa qua sử dụng luôn hàng trưng bày đây bếp ga âm nó sẽ có ba bếp nấu bếp số 22 giá 8 triệu thì ờ, vừa rồi á tôi đã giới thiệu qua một số ờ, mẫu mã bếp của cửa hàng chúng tôi thì tiếp theo á, là tôi sẽ đến với cái con bếp chính của cái video lần này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 gây ra cái ngoại thất phía bên ngoài của bếp thì những cái lỗ lớn phía sau này á, và bên dưới bếp thì nhân viên ở bên cửa hàng chúng tôi á, sẽ bọc lưới để che chắn lại để mình phòng chống những trường hợp là chuột sẽ vào bên trong và nó sẽ cắn phá dây điện của chúng ta bếp được thiết kế ở đây có ờ, bếp nướng đây rất là tiện lợi cho các bạn các bạn có thể sử dụng cũng như là vệ sinh thì các bạn sẽ không mất nhiều thời gian và công sức để mình phải đốt lửa than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 đây bếp ở rồi giảm nhỏ ngọn lửa lại vì nó đã đạt cái nhiệt độ cao nè bếp ở bên tay ờ, phải của tôi là 230 và bên trái đây là 201 đây thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái que cảm biến đó, nó tiếp xúc lại với lại cái đáy nồi đó. nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau thì đối với dòng bếp ga Nhật này á, khi mà các bạn sử dụng á, nó sẽ hao pin hơn là bếp ở Việt Nam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 150 ngàn tiền ga thôi nó rất là tiết kiệm ga